Kính chào bà con Chúc bà con ngày mới an lành Sau đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 7 tháng 2 Năm 2023 Nguồn lúa thu hoạch ít Giá neo cao Tại đồng bằng sông Cửu Long Chuyển lại và đi ngang Hiện lúa thu hoạch không nhiều Giá neo cao Giao dịch ít Giá lúa gạo hôm nay ngày 7 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng đến 9.700 đồng trên kg gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng <clears throat> mặt hàng phụ phẩm thì sao giá cám khô ở mức 8.650 đồng giá tấm 9.600 đồng trên 1 kg về giá lúa cụ thể tại An Giang hiện lúa OM 5451 giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng

Nàng hoa chính giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng. Lúa IR 504 khô giá 6.500 đồng. Nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng. Nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng trên kg. Tại chợ lẻ, gạo thường là giá 11.500 đồng đến 12.500 đồng trên kg. Gạo thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng. Gạo sóc thường 14.000 đồng nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng, gạo nàng nhen 20.000 đồng, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng, hương lai 19.000 đồng, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.000 đồng, 17.500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng, cám giá 7.000 đồng đến 8.000 đồng trên kg. Trên đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2023. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại bà con trong à, bản tin sau. Bà con có ý kiến gì để trong phần bình luận. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để sớm nhận được bản tin à, giá cả thị trường cập nhật mới nha. Chào tạm biệt bà con.